là kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn đản sinh. Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng vô cùng vinh dự khi được đón tiếp đông đảo Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tăng Phật giáo các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Bangladesh, Sri Lanka về tham dự Đại lễ Phật đản Chùa Ba Vàng 2022. Đây là niềm vui, niềm tự hào và thể hiện tinh thần Phật giáo gắn kết các quốc gia. Ladies and gentlemen, arms rounds has always been the beautiful traditions of all Buddhas in three periods of time. which brings extraordinary blessings to givers. On this special Vesak day, monks and nuns together with Buddhists of Bavang Pagoda are more than delighted to welcoming multitude of honored monks, nuns, and lay Buddhists from Vietnam, as well as Buddhist monks from friendly countries such as Laos, Cambodia, Thailand, Bangladesh, Sri Lanka. This is such a joy and honor, expressing the Vesak spirit that unites nations and people. Hiểu được ý nghĩa quan trọng của ngày Phật đàn, nên nhân dịp đặc biệt này, các Phật tử cùng nhân dân đã thành tâm sắm sửa vật thực, trai nghi, thành kính đặt bắt cúng dường trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa, chư tôn đức tăng ni các hệ phái. Understanding the great importance of Vesak, the lay Buddhists have sincerely prepared food items to respectfully offer to the monks and nuns of Buddhist schools. Và hiện tại, Thủy Dương và Thái Thịnh đã nhìn thấy hình bóng của chư, của trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa, chư đại đức tăng ni các hệ phái, trang nghiêm ôm bình bát đi khất thực theo lời cầu thỉnh cúng dường của các Phật tử. Xin mời quý Phật tử đang theo dõi trên mạng trực tuyến hãy cùng hướng tâm theo dõi buổi lễ. Right now, we Thái Thịnh and Thủy Dương have seen monks and nuns solemnly holding their bows to go for alms, following the wish to make offerings to lay Buddhists Let's watch the ceremony together. cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa mắt xanh người nhìn ít hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thanh cao thân khẩu ý an tình ăn nghĩa thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức trừ tham đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng sinh cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa mắt xanh người nhìn ít hỏi đường mây trắng qua cạo bò dầu xuống tóc khoác cả sa hoại sắc sống che ngự thành cao thân khẩu ý an tình chẳng tham luyến thức ăn nghĩa hấp thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức chưa thắm đắm ngã mạn cùng si mê bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khắc thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ biệt cho nhân dân, du khách thập phương và các Phật tử để quý vị được sớt thức ăn vào bình bát của chư Tăng, gieo trồng hạt giống thiện và gặt hái quả phước thù thắng. One bowl for thousands households, one body, thousands miles of walking, blessing through the arms bowl, benefiting dignities and humans, ordained to seek the sagely path, one blessing bowl for every home, dispelling wrong views, preaching the Dharma to save sentient beings. Ladies and gentlemen, arms rouse is a tradition of all Buddhas of 10 directions, which is also a mean for monks to enlighten sentient beings, a source of immeasurable blessings for everyone who sows a good seed. Therefore, the arm giving ceremony today is a special occasion for everybody from all over the world to lay food in monks' arms bold, planting the seed of kindness to reap extraordinary results. Ngày hôm nay, Thủy Dương, Thái Thịnh cũng nhìn thấy rất nhiều người dân, du khách về chùa tham quan lễ Phật, chứng kiến hình ảnh tăng đoàn đi cất thực khởi tâm kính quý và phát tâm cúng dường tăng đoàn. Đây là một việc làm mang lại công đức, phước báu rất lớn cho mọi người. Today we also see so many people visited at the pagoda, pay homage to Buddhas, witness and respectfully give offerings to the Sangha. This act brings tremendous blessings and benefits to everyone. trên sân Chánh Điện là Hòa Thượng Thích Minh Đạo, Tổ đình Diên Phúc Hà Nội, Viện chủ Tổ đình Diên Phúc Hà Nội. Kế đến là Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Ngay sau Thượng tọa Thích Minh Nghiêm là Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. gian nhà đơn thân vạn dặm xa mắt xanh người nhìn ít hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thanh cao thân khẩu ý an tình ăn nghĩa hấp thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức trừ tham đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng sinh đoàn của các chư tôn đúc hòa thượng thượng tọa đến từ các quốc gia trên thế giới trong đó có nước Thái Lan, Sri Lanka, Bangladesh, Lào, Campuchia và đồng hành đại diện cho chùa Ba Vàng đồng hành cùng tăng đoàn các nước trên thế giới là sư phụ Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng đơn thân vạn dặm xa mắt xanh người nhìn ít hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa such as Laos, Cambodia, Thailand, Bangladesh and Sri Lanka. ăn nghĩa hợp thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức trừ tham đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúa đàn. Nhưng khác biệt hơn, khất thực không đơn giản chỉ là nuôi thân, mà quan trọng nhất là đoạn trừ các áp pháp, thực hành phẩm hạnh, sống đời trí tuệ. Dear Great Assembly, Alms is the true life sustaining method that the Buddha taught his ordained disciples in the Sangha. What's more, Alms Rouse helps eliminate equal qualities, cultivate virtues, and live a life full of wisdom đang dẫn đầu tăng đoàn nước Việt Nam đó là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phổ Minh, thành phố Hồ Chí Minh. hôm nay có sự quang lâm của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực Phật ban Phật giáo quốc tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phổ Minh, thành phố Hồ Chí Minh và Hòa Thượng trưởng lão Hòa Thượng Châu Sưng, thành viên thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phnom Tapa, An Giang. Hòa Thượng Tăng Nô, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Khleng, Sóc Trăng, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Moni Vông Sa, Borasam, Cà Mau, Hòa thượng Châu Prot, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Thơm Mít, An Giang. Hòa thượng Thạch huân Phó hội trưởng Hội Đoàn kết Sư xã Yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Phó ban Hoàng pháp Trung ương, trụ trì chùa Prechop, Sóc Trăng. Hòa thượng Pháp Cao, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Nam Quang. Hòa thượng Trần Phương, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ trì chùa Bồ Đề Kiên Giang standing the member of Verification Council of Vietnam Buddhist Sangha, Abbot of Front Thapa Pagoda, An Giang, Vietnam. Most Venerable Thich Thien Tham, Vice Chairman of Administration Council, Vice Chairman of the International Buddhist Standing Board of Center Committee of Vietnam Buddhist Sangha, Abbot of Ho Minh Pagoda, Most Venerable Thang No, standing member of the Verification Council of Vietnam Buddhist Sangha, the abbot of Kaiyang Pagoda, Sóc most venerable Zhang Lung, member of Secretariat of Verification Council, deputy of Second Office Center Committee of Vietnam Buddhist Sangha, most venerable Taik Ha, standing member of Administration Council Vietnam Buddhist Sangha, abbot of Movi Songa Boraram Pagoda Cà Most Venerable Zak Zoi, the abbot of Viên Dạ Pagoda. Most Venerable Pháp Cao, the member of Administration Council of Vietnam Buddhist Sangha, the abbot of Nam Quang Pagoda, Da Nang City. Monk Thich Minh Dao, abbot of Dian Phuc Temple, Hanoi. Venerable Thich Minh Nghiêm, Standing Member of Administration Council Vietnam Buddhist Sangha, the Chairman of Administration Council Phu Thọ Branch of Vietnam Buddhist Sangha, vạn dặm xa mắt xanh người nhìn ít hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thanh cao thân khẩu ý an tình ăn nghĩa hấp thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức chưa thắm đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng sinh tham gia chương trình đạp bát ngày hôm nay có sự đại diện phái đoàn Phật giáo Thái Lan, Thượng tọa Pravidet Hamabon, Chủ tịch Hội Hội đồng Quỹ Thamakaya, trưởng ban Phật giáo quốc tế điều hành hơn 205 chi nhánh trên 180 nước trên thế giới. We are honored to introduce the attendance of venerable monks from countries representative of Thai Buddhist delegation, Venerable Pravedas Ham Mahon, Chairman of the Dharmakya Foundation Council, Head of the International Buddhist Department, in charge of more than 205 branches in over 180 countries around the world. Hòa thượng Lumpur Chantari Gina Hamo, Phó trưởng ban Phật giáo tỉnh Luang Prabang, Vương quốc Lào. Venerable Lupur Chairman Charitin Gina Hamo, the Deputy Head of Buddhist Department, Luang Prabang Province, Laos. Thượng tọa Pratana Vimutian Pinmongko Huthi, trưởng ban Phật giáo quận Ponhelua, trụ trì chùa Ombarai, tỉnh Kanda, nước Campuchia. Venerable Prataminut Tianpin Mongkol Wuti, head of Buddhist committee of Buheliu district, the abbot of Ombarai Pagoda, Kangdai province, Cambodia. Hóa tượng Muguluwela Aruluda Thero, Tổng thư ký của trưởng ban Liên đoàn Phật giáo Sri Lanka. Venerable Muguluwela Aruluda Thero, General Secretary for Head of the Sri Lanka Buddhist Federation. Thượng tọa Sora Charut, Sora Charut Mitsu, Phó Chủ tịch trưởng ban Phật giáo Sư Rừng Bangladesh. Venerable Shora Jarat Prikashu, Vice Chairman of the, of the Department of Buddhism of Forest Monk. Và Chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức đến từ các quốc gia Phật giáo đã đến tham dự ngày hôm nay. And many other Buddhist monks all over the world. trừ lòng tham, không xét món ăn ngon dở, không phân biệt giai cấp giàu nghèo, tăng trưởng lòng biết ơn đối với người cúng dường và điều đó cũng xuất phát từ tâm nguyện của thầy Thích Trúc Thái Minh tạo cơ duyên cho người bố thí đoạn trừ được lòng tham, kết duyên với chính pháp, gieo duyên cho chúng sinh trong bát cơm ngàn nhà. Arms rounds of monks benefits them greatly on their path to enlightenment. It helps terminate greed trains them not to judge or be picky about food and discriminate between the rich and poor givers, helps the givers grow their gratitude, and it also comes from the wish of Thầy Tichuk Timing to create opportunities for patrons to eliminate their greed, to develop the connection with the Buddha Dharma. Kính thưa quý vị, Thùy Dương đang cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng, trang nghiêm tràn ngập trong buổi lễ đặt bát cúng dường ngày hôm nay. Quý nhân dân, Phật tử thập phương ai nấy đều cung kính, hoan hỷ khi được sớt bát cúng dường chư tôn Đức Tăng nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Thủy Dương đã thấy trên gương mặt các Phật tử có người nở những nụ cười hạnh phúc, người lại rơi nước mắt xúc động trước những bóng huỳnh y với bàn chân trần thong dong ôm bình bát đi khất thực. Đây quả là những hình ảnh đẹp và ấn tượng trong buổi lễ hôm nay. Ladies and gentlemen, I feel the tranquility and solemnity in today's ceremony. Everyone here is delighted and respectful as they give alms to the monks and nuns in the celebration of Vesak Day. I have seen happy smiles and tears in the eyes of Buddhists when they see the Sangha with their bare feet, calmly carrying their bows to collect arms. These are the really beautiful and impressive images of today's ceremony. thể đại chúng vì thấu đạt chân lý thương tưởng cho đời thương xót chúng sinh mà đức phật giáng sinh thị hiện nơi cõi đời đức thế tôn đến với thế gian như đóa sen tinh khiết tỏa hương thơm ngát cho đời xoa dịu và giải trừ tất cả phiền não khổ đau cho tất cả chúng sinh The Buddha appeared in this light out of compassion for all beings. The world honor one came to this world like pure lotus, exuding delicate fragments for the world, removing every bit of olifiction and suffering from all sentient beings. Còn Chư Tăng là một trong ba ngôi quý báu của Tam Bảo, tiếp nối hạnh nguyện cao đẹp của Đức Thế Tôn. Các ngài là những người xuất gia, từ bỏ đời sống gia đình, cuộc sống thế tục theo lý tưởng của Phật tu hành để nguyện cầu thành Phật và nguyện độ chúng sinh. Chư Tăng thực hành giới hạnh thanh tịnh là dụng phước to lớn cho nhân, thiên. Vậy nên, những ai với tâm thành kính, dù một lần trong đời được sắp bát cúng dường lên các ngài, cũng được vô lượng phước báu về sau. Đó là nhân, là quả mà Đức Phật đã chỉ dạy. The Sangha is one of the three precious parts or three jewels who follows the noble virtues of the word honor one. They are ordained Buddhists who give up household life, follow and apply the idea of Buddha with the purpose of becoming Buddhas and saving beings at the same time. The monks who purely observe the precepts, the virtues, are great fields of blessings and deities and humans. So, anyone with sincerity, once giving alms to them, will achieve countless blessings That is the cause and effect taught by the Buddha. dặm mắt xanh người nhìn ít hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sông che ngự thanh cao thân khẩu ý an tịnh bát bình khắp mọi nhà chẳng tham luyến thức ăn nghĩa thù các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức chưa thắm đắm ngã mạn cùng si mê sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng sinh nhỏ được cha mẹ gieo duyên cho biết xả tham, sớt bát cúng dường chưa tăng, cung kính những bậc đáng cung kính, chắc chắn các cháu sẽ được phước báu từ những việc làm từ lúc nhỏ như vậy. Lớn lên các cháu sẽ trở thành người con hiếu thảo, biết sống san sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác, sẽ thành đạt, có tài sản và làm được những việc lợi ích Hôm nay Thủy Dương Thái Thịnh cũng thấy rất nhiều bạn nhỏ được cha mẹ đưa đến chùa tham quan lễ Phật và hội đủ duyên lành được sớt bát cúng dường chưa tăng. Mong rằng từ nhân duyên này các bạn nhỏ sẽ được tăng trưởng phước báu, kết duyên lành với Tam Bảo và là người con hiếu thảo, trở thành người tài có ích cho xã hội sau này. Thầy Thi Trúc Thái Minh once said, If the children are guided by the parents to give up greed by giving offerings to the Sangha, and representing those worthy respect, they will surely get blessings rooted from those actions. When they grow up, they will be good people, living a life with all of caring, sharing. They will be successful, wealthy, and able to do beneficial things. On this day, I have seen a lot of kids coming to the pagoda with their parents, offering alms to monks. Thanks to this occasion, these children will get greater blessings, develop greater connections with three Jews, be filial to the parents, become talented and helpful citizens to the society in the future. đơn thân vạn dặm xa khắc thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ một trăm người ác ăn không bằng cúng dường cho một người thiện ăn cúng dường cho một ngàn người thiện ăn không bằng cúng dường cho một người chỉ ngũ giới ăn cúng dường cho một vạn người chỉ ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho một vị thánh tu đà hoàn ăn bởi vậy cho nên cúng dường cho một vị xuất gia tu hành chân thực được phước báu vô lượng In the sutras, the Buddha taught providing the food to 100 evas is not as good as giving food to one who does good. Offering food to a thousand good people is not as, is not as beneficial as giving food to one who observes the five precepts. Giving food to a thousand people observing the five precepts is not as good as offering food to a sage who has entered the stream. Therefore, offering alms to an ordained monk who truly cultivates himself will bring immeasurable blessings về chùa tham quan lễ bái nhân ngày Phật đản và có nhân duyên được xuất bát quý thầy. Đây là phước duyên vô cùng thù thắng. Thầy Thích Trúc Thái Minh đã từng nói, các con biết cung kính tam bảo và chư tăng, dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ, các con cúng dường chư tăng với tâm thành kính thì các con cũng được phước báu rất lớn. Phước báu ấy sẽ giúp các con được trổ quả về thọ, sóc, sức mạnh và an lạc như lời Đức Phật dạy trong kinh, tức là được tuổi thọ, được dung sắc tốt đẹp, được an vui và được sức mạnh. Đó là phước báu của sự cúng dường lên chư tăng. Dear Great Assembly, today I have also seen a lot of young people come to visit Bavang Pagoda and pay homage to the Buddha as far as getting the chance to give alms to the monks. What an extraordinary blessing! Thầy Tichuk Timings once said, If you respectfully make offerings to three Jews and the monks, even if it's just a flower or a small cake. It will bring enormous blessings. These blessings will help you reap the fruits of longevity, beauty, strength, and peace, as what the Buddha taught in the sutras. Those all stem from offering alms to monks. tuổi trẻ là mầm non tương lai của đất nước, là thế hệ kiến thiết xã hội. Nếu những người nắm trong tay vận mệnh của quốc gia, dân tộc mà được bén duyên với Phật Pháp, lấy giáo lý nhân quả làm kim chỉ nam cho mọi hành động, thì đất nước sẽ có những người lãnh đạo không chỉ có tâm mà còn có tầm, không chỉ có tài mà còn có đức. Xin chúc các bạn từ nhân duyên đặc biệt ngày hôm nay sẽ được kết duyên với Tam Bảo và gặt hái những quả phước lớn như lời Thầy dạy. Youth is the future of a nation. the generation that will build the society, holding the fortune for the country in their hands. If they have the opportunity to get to know the Buddha's teaching and apply the law of cause and effect into their lives, the country will have the virtuous and brilliant leaders. May young people who have this special opportunity today will be in strong connection with the three jewels and reap the great results as Tai has taught cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa mắt xanh người nhìn ít hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thanh cao thân khẩu ý an tình ăn nghĩa hấp thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức trừ tham đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng sinh dặm xa mắt xanh người nhìn ít hỏi đường mây trắng qua cạo bò dầu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống chê ngự thành cao thân khẩu ý an tình chẳng tham luyến thức ăn nghĩ hấp thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức trừ tham đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng sinh Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chúng ta sống ở thế gian thường ước nguyện quý Phật tử và các bạn, chúng ta sống ở thế gian, thử ước nguyện gây dựng tài sản, kinh doanh thành công, được sức khỏe, sắc đẹp, gia đình hạnh phúc, ấm êm. Tất cả những điều này, Đức Phật đều đã dạy trong các bài kinh, khiến mọi người thực hành đều đạt được ước nguyện đó. Trong bài kinh Đức Phật dạy đều đề cập đến việc làm phước, cúng dường ở nơi tăng đoàn tu tập chân thật, thanh tịnh, ví như trong tạng kinh Nikaya, phẩm làm giàu, một trong năm lý do khiến việc gây dựng tài sản được thành tựu chính là tổ chức cúng dường các vị chân tu. Sự cúng dường tối thượng này đưa đến phước báu vô lượng ở cõi người, cõi trời. Once believed in this word, we often long for wealth, success, health and family happiness, which can be achieved by applying Buddha's teachings to do meritorious deeds and making offerings to the Sangha. whether the disciples cultivate themselves generally and purely. For instance, according to the Getting Rich Sutra, in the numerical discourses of Buddha, one of the five reasons for prosperity is offering alms to true monks and receiving huge blessing in the realms of humans and heavens. Trong bảy kinh kinh doanh thành công, nguyên nhân khiến việc kinh doanh được như dự tính hoặc thăng tiến hơn dự tính đó chính là thực hành đúng lời hứa hẹn giúp đỡ, cúng dường các bậc tu hành phạm hạnh hoặc vượt thực hành vượt trội hơn những gì đã hứa, cho nên việc buôn bán, kinh doanh được thành tựu hoặc hơn ngoài ý muốn. According to the business sutras, in the numerical discourses of Buddha, the main reason that makes the business as successful as planned and beyond expected is to keep the promise to help and make offerings to true monks or even exceed what he promises. Trong bài kinh Nguyên nhân của giàu và nghèo, Đức Phật dạy về nguyên nhân của giàu sang, đó chính là thường bố thí cấp đỡ cho cha mẹ, anh em và những người khó khổ, thường cung kính cúng dường cho các vật tu hạnh, phạm hạnh, các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngoại cụ, y dược, đèn đuốc, chỗ ở. Như vậy, Đối với những ước nguyện ở thế gian, để được thành tựu, chúng ta đều cần phải có phước. Và việc cúng dường tăng tu chân tu hành chân thực chính là nguồn sinh phước cho tất cả chúng ta. The shorter exposition of action sutta in the middle-length discourses of the Buddha mentions about the course of prosperity, which is to usually give and help parents, siblings, and those in need, respectfully make proper offerings to Dharma practitioners. Therefore, in order to make our wishes come true, we all need blessings and the act of giving alms to Buddhist monks who truly cultivate themselves is the source of all blessings.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 Đạo Phật giúp gieo trồng và lan tỏa những hạt giống thiện lành, tốt đẹp trong tâm của mỗi người, tạo mối gắn kết khăng khít giữa các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Điều đó cũng được thể hiện trong buổi lễ đặt bát cúng dường ngày hôm nay với sự tham gia của Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa Chư tôn Đức Tăng Ni các hệ phái các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Bangladesh, Sri Lanka. Happy is the Buddha's birth. Happy is the Dharma's preaching. Happy is the Shanghai harmony. Happy is the unity of the fourfold assembly. Ladies and gentlemen, Buddhism is known as scientific, equal, and borderless religion. Buddhism helps to plant and spread the seeds of kindness in each person's mind also creates close bonds among people, countries around the world. These are partly reflected in today's almsgiving ceremony with the participation of honored monks and nuns, Buddhists from Vietnam and other countries, Laos, Cambodia, Thailand, Bangladesh, and Sri Lanka. Chương trình lễ đặt bát cúng dường các chư tăng các hệ phái đã hoàn mãn. Thùy Dương Thái Thịnh mong rằng từ nhân duyên đặt bát cúng dường tăng chúng ngày hôm nay, mong mọi sở cầu, sở nguyện thiện lành của các Phật tử sẽ được thành tựu. Kính chúc quý vị thành tâm thường an lạc, tinh thần tu tập và được trở che dưới ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật. It's the end of the almsgiving ceremony to monks of Buddhist schools today. Thanks for this opportunity. And I hope all of your wish wishes will be fulfilled. May you have peace in your body and mind, diligently practice Buddhism, and be protected by the light of Buddhas of the Ten Directions. Kính thưa quý vị, vào lúc 18 giờ 30 phút tối nay sẽ diễn ra chương trình đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật Đản Đản Sinh. Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh website chùa ba vàng.com, thầy thích trúc thái minh.com, thích trúc thái minh.com YouTube Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh, Thích Trúc Thái Minh, Facebook Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh, Thích Trúc Thái Minh, Câu lạc bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng.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 The celebration will be live streamed on the following channels. The website chuabavang.com, thaythichuktiming.com, thichuktiming.com, YouTube channels Chua Ba Thầy Timing, both in Vietnamese and English, the Facebook Chua Ba Thầy Timing, and we would like to introduce, we would like to invite all of you to watch and participate in the celebration. Namo Sakya Muni Buddha.